game today. Anh vẫn đưa Đây, ê, ê, ê. Được chưa anh? Thế là ok, ok 50k hay 100k? Thì đấy, thì uh, ờ, Có cho anh... con ờ, không? Có, có, có, có, có, có, có, có, có cho con không? Anh anh phải hỏi chứ Cái gì, cho gì không? có cho chị không á con em em em em con em con cho anh không không không không <laughs> à thôi thôi à, anh em chịu khó ra ngoài đi tôi với cả heo rồi party thôi heo ừ. vào trong Rồi, phòng đua okay. anh ấy ờ được anh có đâu bảo anh có đâu alo ờ được rồi ok thì uh, rồi thì uh, anh anh chơi như nào nhở thua thắng là như nào tôi là tốt thấp hơn gì phải không thấp hơn thôi đúng rồi ừ thế tốt hơn thấp hơn thì được rồi em em tốt cao hơn thì em được trăm k còn anh tốt cao hơn thì anh 50 k thôi anh chỉ lấy 50 k thôi nhá ok thế chưa thì... được rồi thế nhá rồi ok anh rồi anh sẵn sàng đi rồi ok ok nha <laughs> không nhường nha không nhường nha ừ, nhường không nhường tí nào anh, luôn anh anh có khóc lóc cầu xin em cũng không tha đâu ừ, anh xin em <laughs> cho em hỏi hường người ta hay gọi là heo đúng không đúng rồi em anh đéo hiểu sao vậy người gọi em là heo ấy chịu em tự gọi em gọi đâu mấy ông bên KN hồi trước em bên KN à, thế à? em là heo mà anh thấy bọn nó gọi heo ơi em uh, dạ vâng gì thì tại vì là quen. tên đấy từ xưa rồi mà ừ. nghiêm túc này anh ừ, nghiêm túc nhá chơi, không chơi không vui đùa nữa đâu không vui đùa không hề vui đùa tí nào anh nhìn thấy một ai một mình ai có chữ cam nhở ừ được em ờ, thể hiện là người có tiền Tháng giải được tận 8.000 bánh thôi mà Trời ừ. ơi ừ. Đi dâu à Em đổi, em từ lúc em thắng ấy em phải đổi tên mỗi 6 7 lần rồi Sắp hết tiền rồi Ui, cái gì đây? Anh chơi hên đấy Sợ thế ừ. Dấu <laughs> hiểu cái kiểu gì hết ạ Vẫn vâng, ra một lắc lại hết Dã man Tại vì anh tự nhiên kêu em tưởng anh ngủ hay sao Ừ Sợ thật Ừ thật đấy ừ. Căng thẳng quá anh em ạ Xin mana coi đấy Hề, Đẹp mà. anh chơi, bảo, bảo anh chơi hên anh lại tự ái Ừ thì anh hên, anh ừ, hên cũng được, anh chỉ cần 50k thôi Hương ơi <laughs> Bèo bảo là Bèo tài trợ 50k đấy Thế á? Bèo bảo thế nào cơ? Bèo bảo là Bèo tài trợ 50k Tài trợ 50k như nào? Là cho em 50k Thật không? Thật Tí hỏi lại Bèo Đấm được anh là cho thêm 50k hả? Không, ý là ví dụ mà em thua anh ý là tiền 50k đấy là tiền của Bèo đưa anh ờ. Nếu như mà anh mà thua em anh phải đem 100k ấy là em với Bèo mỗi người chia đôi Nên ai chim nhá, rõ ràng nhá Là như nào? Không hiểu Nói một hồi đéo hiểu kiểu gì luôn Nghĩa là em với Bèo, biết chưa? Nếu ừ. như mà em ờ, em thắng anh thì uh, thì 100k đấy em với bèo mỗi người chia đôi mỗi người 50k ấy em hiểu không à. còn nếu như mà là em thua anh thì em phải đưa anh 50k ấy thì ừ. là 50k đấy là tiền của bèo phải tiền của em à ừ, bèo tài trợ à? à được quá nhở tài trợ thì em có bèo tài trợ ấy thôi mà để anh Tuấn ơi mà em đen quá anh ạ Ừ đen thì eco thôi em Ngại gì nữa không anh, em không thể người hèn nhát như thế Ui, sai rồi Không phải Hiểu em có con tớt hai được con súng rồi Em còn không phải nữa phải lấy nhầm đồ bài này phải đi gót thôi được rồi em nhìn thấy tương lai em top rồi đấy bài này phải đi gót anh em ạ à. hơi sai anh chưa biết chắc biết rồi chưa biết chưa biết ui có đằng súng hai này và cướp cất thể lên vai súng hai nhưng mà không có bộ hunter mà tí nữa nó sẽ có bộ hunter nó sẽ qua nhà em mà anh thấy em đúng kiểu người chơi kỹ năng không chúng nó kiểu toàn hai sao mình em ừ. anh một sao ấy. Em chơi kỹ năng là đúng rồi Tí nữa cứ trả tiền anh là được Không em Đang quá thì Đen gì nữa Thế là được rồi mất chuối rồi này Phải quá gặp anh chưa nhỉ? gặp rồi Cặp Chưa hả? Chưa, chưa gặp. Sợ thế Em yếu à, không ăn được anh đâu Ui, đừng có lừa anh Nhìn trong kinh quá anh chết mẹ rồi tôi bán nó súng biết ngay dạ. Thôi xong rồi có gót không, lừa vai đái lừa gì lừa em thế em linh cảm lắm mới up cấp đấy okay. đấy còn cấp cả súng luôn nhá anh thấy đỉnh không lừa quá mà chắc gì đã ăn được không em Người thua lướt rồi nữa. điền thế sao lại điên không hiểu sao lại không chết hiểu. rồi chết rồi anh em ơi <laughs> toang rồi Bài ra xấu quá Bài em cũng xấu thề Đen Bài này lẽ ra phải đi gót anh em ạ Mà thôi điêu nhỉ Ui anh ơi, không biết là gặp thằng số 2 chưa ấy, gặp thằng số 2 cũng hay là gặp rồi Súng 2 nhưng có Hunter đâu Ủa, bây giờ thành chơi thua này ta nhìn thấy 100 nghìn vào túi rồi đây Cái gì vậy? Ôi. Sợ thế kìa răng sau lưng mình một đấy ừ sao em gặp em rồi mà tính đi chị ơi tính gì gặp ai thôi đi thôi người ta có ý tốt nhắc nhở mà được Thế... tính cái tính anh em anh em với nhau thực ra thì bây giờ yếu rồi có tính thì cũng thế thôi không làm gì cả giờ có tb 2 mới còn đây cô cũng nhỉ round sau ờ, để rau sau không làm gì cả rau sau lứa lại up cấp tiếp gặp hường cắt chuối thế đó đơn giản đấy vâng, em để chuỗi chờ anh cắt nha cái. Yeah. Ừ. em chờ anh cắt chuỗi nè đừng làm gì cả em nhé ok anh nha được em được thế này thôi ừ nhà hai thì kìa bán hai con ngọc đi ổn không anh? Ổn, vẫn đang ổn Được anh, em chào anh qua cưa lấy chỗ em nhá Ừ anh tới đây Được, mà anh hên thế Lại hên, vãi thật Hên Lại hên Cái gì đâu mà hên Đấy, anh định làm gì, anh định áp 7 đúng không? Đúng nhau cả Anh em với nhau cả Đi đâu mà thiệt Đúng vậy Kiểu ví dụ như mà trận đấu anh một chiều mà anh xem người ta bị chán Đúng rồi Cho anh được Không được Anh ơi cho em xin link Discord À đây nhá em nhá Anh copy cho em cái link Discord ok xem nào ui, ui ôi stop ạ gì anh thế mà tầm bây giờ đứa nào đỏ bây giờ đứa nào đỏ cái gì bây giờ thì đứa nào đỏ đấy Sợ, anh sự. thắng em Thôi chết anh rồi nhiều sờ tom thì thắng bằng lồi này em thuyền em bị choáng đây đó. hiểu chán thế ấp cấp xong đều cắt được chuối chán thế xong rồi nhưng bài anh to mà đồ thế giới ấy chứ thôi chật tụi em bực rồi anh em ơi tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy mất tiền rồi nhiều cay thật cay thật sự tôi chết rồi anh em nhìn nó cháy sáng thế kia bài bài tủ á chứ chết thật Ê, bài em bài này cũng hơi tủ tí tiếng này nó còn kẹp cả cá vào để nó giết em này ừ nhưng mà nó mới level 6 thật sự Hên đấy nhờ ra tôm sớm thế Này đây, em thề đấy, kể cả quả đấy nhá vai. Em em em em không ra storm em thắng anh Thắng kiểu gì? Kiểu gì em trả tan, thế anh thắng em kiểu gì? Anh thắng được ngày Thử không ra storm em Thắng Nhưng ngay. mà con storm, con storm 1 nó không có tác dụng gì ở trong cái tác dụng phát đà yeah. Anh nó, nó cấm chiêu nó không cho tb hóa như các thứ vãi đá thật thế mà anh <laughs> đẹp thế anh còn keo ạ vãi đá thì không hóa được không đá bài của anh chả có cái gì đẹp cả xấu bài em cũng thế bài em thích anh có thấy bài em toàn phun một sao chỉ có mo hay sao nhưng mà đồ nó ngon đâu, đi phép à ngon lắm với cả nên nhớ là em nó đang có chuối hiểu không đang có tiền tiền nhiều vậy đấy thế mật dễ mật anh rồi tôi biết thì không cần tin đánh đâu Thôi nhỉ anh em nhỉ Đánh từ từ nhỉ Bây giờ gặp hết rồi cọc cường rồi thì bây giờ mình đánh từ từ thôi Không là bộ chơi bộ này mà mình Đấu lên được 9 đi toa Đánh từ từ thôi Có thằng chơi đỏ à? Glacier à, Có thằng xin khỏe kìa Cái thằng Cái thằng năm con hai sao Đấy, 5 con 2 sao anh em ạ Còn có thằng có hai thằng full goblin rồi nhá Ui Cái hôm nay cái trận này kiểu gì vậy Khỏe vậy Nhưng mà thằng full goblin này yếu hả Full goblin yếu với em thôi mẹ thế anh nhìn cái bài vua của anh đi Nè Nhìn mấy con 2 sao Mấy Mấy Mấy Cũng ba con Ờ Cũng ba con 2 sao Thôi đánh từ từ thôi anh em ạ Bừng tôi Đúng chỗ, đúng chỗ có hồi sư thì cũng Đúng rồi xếp, kệ, đúng em xin nguy hiểm à Đâu đã có xin nào? Chưa có xin ba hunter rồi, ba hunter ba hunter sáu ép vẫn chưa đủ sáu ép em thuốc em thuốc nó Giờ gặp nó luôn thì thắng đấy ui chưa rồi anh gặp nó Ông này yếu hả? Anh em nữa Không anh không ăn được đâu Anh thua Theo thì có khi muốn thua thì này này Nó hút mana ngon mau em Cũng hút được À được được được được được À không được không được không được Thua thua à, Khỏe quá À được được được được được Được ăn được ăn được ăn được Hay quá nhở Bài khéo quá Mua thêm con này vừa giữ máu vừa có bộ gót luôn anh em ạ Đến 8 luôn rồi hả? Căng Em 8 từ ra bao nhiêu rồi? Thế á? Up từ từ thôi em tiền người khác chứ ví dụ xây danh này em nhường anh chuỗi ngay lập tức rồi đấy ừ. thua thằng goblin này goblin Không, phải yếu, lắm nó yếu mà yếu với em thôi nhưng mà anh chơi gua mà chính gua anh mới khỏe chứ đấy anh có khỏe nữa nào chấm hỏi chấm đúng em hỏi chấm round 21 lại bắt đầu áp cấp lên 9 anh em ạ Chị... Đấy, anh chín mua này, anh phá cho em rồi Không đâu em ơi, phải có Doom cơ Doom hai Ô thằng này nó xá hết sạch tiền này Ủa sao trận này bọn nó đánh khô máu ấy nhở? Không biết anh Hay là do mình kiểu chúng mình rank thấp và Ờ chúng mình kiểu... rank thấp quá Chơi với cả đối thủ không xứng tầm mình là đối thủ thử xứng tầm của Thôi chết rồi, đéo ai chơi gót cả, một mình Hường một bài rồi. Trong khi bọn kia nó lại chơi vua kìa. Ừ, Ơ? Ừ, không không không. Anh thua này. Ôi anh chính của anh mới khỏe mà, kêu gì. À, từ giờ anh khỏe rồi thì sau này nên mất cân bằng Thế bao giờ thì em chịu mất cái chuỗi ở đây? Phải em cơ... không biết. Tụi em có có 13. Thề. Bọn kia đánh kém quá. Sao anh hiểu. đây em thế em nhường cho anh cái chuỗi của em nè, anh đến lấy đi. Được, bỏ bài đi em. Không anh. 21 <laughs> gặp đấy. <laughs> Wow. Đâu, 21 là đi sao rồi còn đâu nữa. của Doom Chị em được chỗ này ông tầm cho ba mấy gặp lần nữa mà hay là Sapa 2 thấy chưa hết à, có tự ái kìa <laughs> A Long đúng không? Bát Huy là A Long Không hiểu sao ông lại có tên tên như không có ừ. BKB à chán vậy anh có một mình em mà anh ghép làm gì không anh phải ghép đừng ghép phải ghép vì 50k của anh ui được quá nhở được quá nhở được quá nhở Nhưng chín chưa em? nhưng mà không biết bất gì là Cồn đen quá Cần cái BKB vãi chết rồi Cường mà chảy thế kia thì là vô địch Đúng rồi Tôi lại chỉ túc túc hai thôi Mày xấu mà túc hai mất tiền Vậy cay thật Không hiểu Đấy anh ra con Doom rồi còn đâu nữa Anh ra con Doom thì em ra con gì Em ra con Em ra con tôm từ bao giờ Anh cũng phải có bốn tiền Nhưng con tôm em nó đã lên hai đâu Anh nhìn Thì bây giờ coi con Doom của anh nó lên ha chưa anh nhìn nhìn nhìn ừ, anh nhìn nhìn em <laughs> cày thật Ối rồi ôi cái con water spirit nó sắp lên 3 sao rồi kìa cái gì còn tận ba con nữa mà anh bảo sắp lên á chấm sắp lên rồi Ủa sao bây giờ bọn nó hay chơi kiểu kiểu kiểu kiểu Saman đấy nhở? Tại vì uh, chơi Saman thì con mo nó không bị doom anh không, nhưng thằng khác nó nó không chơi gót, nó cũng chơi Saman này. Thì nó để hên hên ra Doom 3 các kiểu không đổi cũng vẫn khỏe mà anh. Mình không lên được con Saman 2 cay thế. Anh cũng thế, anh toàn một sao à. Thế em đang phải ôm Doom hộ anh đấy. Ủa, đùa, lại à? còn thế nữa. Sợ đấy, đâu đâu đâu, đu đâu. đâu ở đây rồi Ôi storm hay kìa Chết rồi Mẹ Hôm nay thì đun bằng lồi anh em ơi Ơ ừ, anh à Nó lại cắt chuôi tôi một lần nữa Em em gặp anh à em mất chuỗi về anh đấy Kệ Ok em đâu Yếu à Đúng hai hộ gái <laughs> Anh có mấy con đuổi Anh mới có một con Đấy đu. Anh thiết biệt từng này 40 tiền mà anh không roll lên được con Doom hai á Không anh không roll em Anh anh quyết định không roll Nó Thế tự ra lại... Ừ anh đợi em nó tự lại... ra Em lại tuyên bố với anh vừa là ra 24 thì gặp nhau Chết rồi Thật không? Thật Thật để con biết được áp cấp Thì em linh cảm mà Không đi. Anh Bây giờ anh áp cấp và anh ăn được em đấy Thề Anh áp cấp và anh ăn được em đấy Không Cứ từ từ rồi Buổi tối Chưa gặp Được hai sáu xả tiền Chuẩn bài rồi Được đấy hợp, hợp hợp hợp hợp hợp hợp lý hợp lý hợp lý hai sáu lên ừ. mười anh em ạ Em đẩy được một thằng chết rồi Hai thằng chết rồi Nó chơi yếu quá Bọn này kiểu như mình chơi bot hay sao ấy Bot gì em Đừng nói thế chứ rank này anh chơi mai cũng đã lên được rank uh, kinh đâu <laughs> đừng xỉn nhục anh như thế đừng xỉn nhục anh như thế trận này trận này trận này là bọn nó chơi kém thôi chui vãi anh ơi quay từ đây cho nhìn này anh nhanh anh nhanh ra đây ra đây ra đây cái gì đây nè ôi rồi ôi <laughs> nghe này Sợ thế chịu rồi Chơi game như thế Thôi anh chịu Các gì em độc mò ba đúng không Mồm thì lúc nào cũng kêu anh hên thế Không hiểu cái gì luôn Tự ra luôn Thế về anh nhìn đi cả bàn của mình em chơi mỏi nó không ra Đấy, nó là cái may mắn của em đấy Một mình chơi luôn Em đẩy cho nó nữa này nếu có Doom 2 Chán đời Không biết tụi em ghét cái này không nhỉ Luôn hết tiền không có Doom này Cái đéo gì đấy Con game mất dậy thật Ý anh nói là game nó mất dậy ấy lên game hai anh em đấm nhau ừ, game khốn nạn nha thôi anh đưa em cái chuỗi đi em nói thật đấy đúng ơ à. vẫn chưa gặp không hiểu kiểu gì ạ thôi nếu gặp đi ạ thì ờ cay thật sự hè để cho đỡ mất thời gian thì kiểu chúng mình phân chia thắng thua trong một giao đấu luôn đấy nếu có đu mà. tôi còn miếng cả tabu luôn kìa ngon thế chém luôn luôn kìa chán thế nhở đỏ thế thì thôi chịu ở đấy thề chói được con đu luôn kìa còn mẹ trời thế thôi đùa chơi đến cái đỏ đỏ từ cái ra bài đến đỏ cả cái việc hóa là cái con này con kia cay nhờ ủa gì cay quá đi anh em ạ cay quá yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu cay quá Em phải em yếu Rất mừng tôi luôn Đùm cái đéo gì kia Xong Thì rồi Thì nó phải con đấy là đúng rồi đâu Ui đu mẹ rồi Nhưng mà vẫn thua Khỏe đéo chịu được Ủa Ủa Ngoài yếu nha Làm nào giờ Thế nào giờ đưa một trăm đây anh Chắc phải đưa một trăm rồi anh em ạ 100k nhanh nhanh luôn đỡ phải kéo dài nỗi đau này <laughs> sợ quá đi mất à đâu em dồn mà biết đâu được thứ hai bắt hai gì gì đấy bây giờ chơi cái gì nhỉ chơi cái gì để ăn được không ăn được đâu tôi bỏ đi anh ơi khó rồi thì uh, hút k hai Và từ đó hút K1 thì cũng chưa xui ăn được Tụi em họ ngu quá ăn được ở đây cái đéo kia Doom cái gì đấy bom hai luôn kìa Doom 3 nó Doom vào con Doom của tôi luôn ạ bom hai ạ tôi chịu rồi này <laughs> thế kể ra chả cần độ bài thì cứ để nguyên hiểu easy quá nhở bom luôn ước bom thì bây giờ cá đéo ăn thua anh em ạ nhưng mà bom một à anh sợ gì Ủa. Ủa Sao tung trưởng được sớm thế nhở hên xui ấy hên xui ấy hên xui ờ không anh đang bảo là tại sao con con uh, con con nó của em á không con con grand herat nó lại tung trưởng sớm một thế nhở nó vào cái tung trưởng luôn ừ. nó cướp được con medu anh em ạ Nên chết đi anh nhìn giống nữa thôi thua rồi đánh đấm đéo rồi <laughs> khó chịu nhờ thì em vẽ có cái nguồn nắng nữa Tôi xong, tôi chính thức mất tiền rồi Tôi chính thức coi như là góp 100k vào quỹ uh, vu lấn của Hường dạ. Em như con người lướt, lướt tương đồng của anh Rớt ba luôn kìa Rớt 3 Ôi dồi ôi, rớt ba như đun luôn mà Nói chung con đấy chỉ có thể Chỉ có thể gì cơ Đéo bao giờ đun được vào con linh luôn Thua À Khó chịu ấy nhờ nhân dễ dàng quá Rồi rồi Tí lổ lổ số tài khoản Thế thôi anh em nhá Hôm nay nghỉ ở đây Cay thật Cay thật sự luôn anh em Nó hên vãi đái này Vâng, vâng, vâng Yêu chú Tuấn nha <laughs> À ý em là yêu quý nha <laughs> Ờ Tưởng yêu ấy Ờ yêu thật đi Tình yêu làm lưu đi ừ. Chúc anh ngủ Giờ. ngon nha Ok cảm ơn mọi người nhá Chúc mọi người ngủ ngon Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại 9 giờ 30 nha anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Bye bye